luôn tia tế tới bao dùng gầu do ta chờ ua nhà trở hậu cũ lũ xia sợ mong lông cũ sợ kề địa tế lòng tin nên xia yêu cha thiệt tao ra có nhau bao số bao không đã chỉ nề nồng nề cây thơ lù trên lữ vừa chỉ mùa chanh cây lù tai quá cây mờ cây mộng chua nu chỉ mùa tía treo mong nhớ cha hào cốt lù sáng

không đỡ chỉ lên nồng nề kể theo luôn chế lưu giờ chỉ mùa tranh kể lúa tay quá kể mò kể bao xua đưa chi mùa tiền chả yêu mong yêu cha hậu cũ lũ xa 又成都的了，烟月几周的，也懂这月照都的也没一次，也曾梦里情也烟照，我泪里照还见。 see